À, trong ờ, bài học ngày hôm nay thì ờ, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta những cái thao tác cơ bản về sử dụng Excel. Thứ nhất là tạo số thứ tự. Thứ hai là tách họ tên. Thế thì uh, có khá nhiều cách tạo số thứ tự. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn ta năm cách. Tách họ tên người ta cũng sẽ có năm cách đây thầy sẽ hướng dẫn ta lần lượt à, từ trên xuống dưới đầu tiên đối với à, số thứ tự này khi ta nhận được một danh sách thì ta cần phải tạo số à, thứ tự đúng nhỉ cái cách mà thông thường nhất cách thông dụng nhất đấy là ta sử dụng phương pháp kéo thẳng đúng nhỉ phương pháp đầu tiên là phương pháp kéo thẳng rất là đơn giản với phương pháp kéo thả thì ta chỉ việc nhập hai số đầu tiên một này hai sau đó là gì ta thực tiến hành là ta ta kéo xuống nha nhớ sau khi nhập hai số 12 ta bôi đen à, hai à, cái ô chứa hai số đầu tiên và ta ta thấy ở góc dưới cùng bên phải này có một dấu um, một ô ờ, hình chữ nhật à, lớn ấy, thì ta di chuyển chuột đến cho tới khi chuột à, biến thành dấu cộng ta bấm giữ chuột trái và kéo người ta sẽ kéo xuống người cuối cùng tuy nhiên nếu như số lượng là dài quá số lượng dài quá thì ta có thể là làm như sau này một ta gõ hai số đầu tiên là một a ta bôi đen và gì di chuyển đến góc dưới cùng bên phải cho tới khi à, con trỏ là biến thành dấu cộng ta bấm nháy đúp hai lần chuột trái đây để ta đã à, tạo được số à, thứ tự rồi lưu ý nhá ta nháy đúp chuột trái hai lần đây tôi nháy đúp chuột trái hai lần Đấy. thì sẽ tạo số thứ tự nào bây giờ ví dụ như là không phải đánh 12 mà là từ 13 ví dụ thế 1 này 3 tôi cũng bôi đen và đặt góc dưới cùng bên phải nhá đấy đúc hai lần thì ta cũng ờ, tạo số thứ tự <clears throat> nhưng mà là lẻ nhá Đấy là cái cách thứ nhất tạo số thứ tự này lưu ý cách thứ nhất cách thứ hai này ta sử dụng bằng field series đây giả sử à thấy có là này đi số lượng là đây thầy muốn tạo số tự thứ tự ở đây thì đầu tiên thì nhập số 1 này chúng bấm vào ô số 1 này và hôm chọn là gì field chọn gì series ở đây quan sát này ta đánh theo gì ở series theo cột giá trị đầu tiên là bắt đầu từ 1 giá trị cuối cùng thực ra quan sát ở đây là đã thấy rồi ví dụ đặt giá trị cuối cùng để đặt là 20 đi OK này đấy thì ta sẽ thấy là sẽ đánh được từ một trở đi đấy là chính là cái cách thứ hai là bằng phi series cách thứ ba ta sẽ sử dụng bằng hàm row bằng hàm row bằng hàm row ở đây ta quan sát này đây ví dụ thầy đặt là bằng row ở đây đi để ta quan sát nhé thì ta thấy row đây chính là ở à, đang ở hàng số số 4 đúng không nhỉ thứ tự của ta từ hàng số 4 trở đi do đó chỗ này ta có thể sử dụng là row trừ 3 và ta kéo xuống thôi thì ta cũng được số thứ tự đúng nhỉ đây chính là à, số thứ tự bằng hàm row nhé bằng hàm row nhá Được cách đánh số thứ tự bằng hàm row cái thứ tư ta sẽ sử dụng bằng hàm ca kata hàm kata của ta ở đây này đây ví dụ thầy đặt là kata để ta quan sát cái tính năng đã kata này đây, à, thầy bấm vào họ tên đi enter tất cả đều là gì một cái hàm counter này, này là có tính năng có chức năng là gì đếm xem cái ô đấy là có dữ liệu hay không nha ví dụ thấy xóa đi này thì ta thấy ở đây là gì counter bằng không vì cái ô tương ứng họ tên ấy là không có dữ liệu đấy nhớ hàm cao ta là để đếm xem trong ô là có dữ liệu hay không ví dụ thầy nhập vào đây số 1 cho nhá 1 2 3 4 thì vẫn giá trị vẫn là gì là một vì trong ô này đang có dữ liệu là 123 thế thì thầy sẽ đếm bằng Đấy, B4 B4 nha và ghim cố định B4 trước hoặc B4 sau đây ví dụ thầy ghim cố định B4 sau bằng cách là gì sử dụng địa chỉ tuyệt đối Enter này đây và thầy kéo xuống thì khi bấm ở vị trí thứ hai này này thì ta thấy là khoanh ô xanh bao quanh hai người thì cái người đang sử tham chiếu này này cái người mà đang Ờ, tham chiếu đến là người thứ hai trong cái vùng bôi vùng vùng khoanh xanh nhà này đây người thứ bảy đây chính là người thứ bảy trong cái vùng khoanh xanh Đó. đây là gì người thứ 10 người thứ 10 đây này trong cái vùng gì khoanh màu xanh đấy tức là đếm xem trong cái vùng khoanh màu xanh này thì là người thứ mấy thì dựa vào cái tính năng đó ta có thể đánh số thứ tự bằng hàm COUNTA được chưa nhỉ <coughs> đấy chính là sử dụng hàm COUNTA để đánh số thứ tự cái hàm với cái cách cuối cùng là ta sẽ sử dụng bằng hàng trước cộng 1 ơi Phương à ơi ờ, ơi ờ. anh mua về online buổi tiên ừ ừ, ừ. ừ ừ anh ờ, thằng cò nhà anh lại sáng nay lại dính bố mẹ không đi qua thì không ừ. thì bây giờ nó chưa dán biển thì chắc là hay là em chạy qua em lấy giúp anh cả thế à ngư ừ, thì cả nhà anh em một thế rồi có hay không thì hay như cả gia đình em một thì im rồi ừ anh cũng sẽ ở lại ừ, ừ. <coughs> ta tiếp tục ta sẽ sử dụng bằng hàm trước cộng 1 bằng cái hàng trước đây cộng 1 nhé thế thì đầu tiên bằng cái địa chỉ này cộng 1 yeah. đây thì nhập số 1 này thì nhập số 1 cho người đầu tiên từ người sau thì thầy sẽ bằng này cái ô trước cộng 1 Đấy, và kéo xuống thôi Đây, thì ta cũng đánh được gì địa chỉ à, đánh được số thứ tự đúng không bằng cách sử dụng địa chỉ gì tương đối đấy chính là các cách nha tạo số thứ tự nha nhớ là sẽ còn nhiều hơn nhưng tuy nhiên ở đây là thầy chỉ giới thiệu có năm cách rất là cơ bản nhiệm vụ thứ nhất của ta đã hoàn thành chính là tạo số thứ tự này cách cái thứ hai nhiệm vụ của ta trong cái bài học này là ta sẽ tách họ và tên ta quay lại ở đây để tách họ tên này để tách họ tên nhé đầu tiên này là cái phương pháp đầu tiên mà ta sử dụng là tách thủ công ta sử dụng phương phương pháp đầu tiên tách thủ công nghĩa là ta sẽ sử dụng mà tìm kiếm và thay thế đấy ta tìm kiếm và thay thế nhé để tách tên để lấy tên sau đó dùng hàm ra à xin lỗi hàm lab để lấy họ đã đây chữ đầu tiên này thấy bôi đen họ tên nhé bôi đen này cột họ tên click vào phải, chọn copy này chưa di chuyển sang cái cột để cần lấy để chuyển thành tên ấy cần lấy tên ấy ta kích chuột phải chọn paste pet hoặc pet value đều được thầy pet value nhé sau đó thầy vào home này chọn file and select này chọn tính năng replace hay ta sử dụng phím tổ hợp phím Ctrl H nha đây file replace này tại hộp thoại file what firewall này firewall gõ vào sao này một dấu sao nhá và một dấu cách nhớ sao này và và một dấu cách đằng sau nhá nhớ là một dấu cách đằng sau đây sao một dấu cách này trong mục replace thì để trắng để chống nhá để chống firewall là gõ sao cách replace là gõ để riêng dấu trống không gõ gì vào bên trong bấm vào replace on này thì ta đã được là gì <clears throat> ta đã được tên ta đã được tên để lấy họ đệ thì ta sử dụng hàm app lab này lab nghĩa là ta lấy um, trong cột họ và tên Đấy. chiều dài chiều dài của họ tên trừ đi cái phần chiều dài của tên à, thầy uh, à, thiếu một cái đóng ngoặc thầy thiếu đóng ngoặc đấy thì ta được là gì họ đệm ta đã tách được họ và tên bằng cái cách thứ nhất là thủ công tách thủ công tìm kiếm thay thế để lấy tên này sau đó sử dụng hàm lab để lấy họ đệm cái thứ hai tách bằng công thức này ở đây ta sẽ phải sử dụng các công thức là một là substitute cái hàm thứ hai mà ta cần sử dụng đấy chính là hàm file đây ta sử dụng hai tính năng tức là từ họ tên ban đầu như này ở đây thầy xóa đi nhá xóa đi này từ họ tên ban đầu này thì thầy phải đếm được những cái dấu cách ở bên trong trong cái phần họ tên này thì để đếm được cái dấu cách bên trong thì thầy sẽ đưa về dạng như sau này đưa về dạng như sau để lấy thầy sẽ đưa về dạng như sau này bôi đen đã dán vào đây tìm dấu cách và xóa đây thầy sẽ thay thế tất cả dấu cách xóa hết dấu cách này xóa dấu cách trong họ tên thì sẽ được như này đúng nhỉ xóa dấu cách trong họ tên thì thầy sẽ được tên như này thế để sau đó đó thầy sẽ thêm được trong cột họ tên này thầy sẽ thêm a còng thay thế vào cái vị trí dấu cách cuối cùng đây bằng một cái dấu là a còng dấu cách cuối cùng thì thầy sẽ thay thế bằng bằng a còng nha ở đây ví dụ như ở đây là sẽ là gì a còng dấu cách cuối cùng sẽ được thay thế bằng a còng Đấy, lần lượt ví dụ ở đây là thầy sẽ thay thế dấu cách cuối cùng bằng a cộng Đây. Dạ. Dạ. Tất cả những dấu cách cuối cùng trong tên thầy sẽ xác định được thông qua lấy thông qua chiều dài cái này trừ chiều dài của cái tên sau khi xóa dấu cách Đấy, thì thầy sẽ thêm a à, còng vào cuối thì từ đây thầy sẽ đi tìm các ký tự a còng để thầy tách sau ký tự a cộng thầy sẽ tách được tên Đấy. thầy sẽ tách tên sau cái ký tự a cộng đấy là cái quy quy tắc là ta sẽ đi làm như thế Thế đầu tiên để xóa được để xóa được cái dấu cách này ta sẽ sử dụng hàm thứ nhất là hàm substitute nhá. Đây, ta sử dụng hàm substitute này. Trong cái họ tên ban đầu tìm cái dấu cách và xóa trắng. Được chưa? Đây chính là ta sẽ tìm dấu cách và xóa trắng. Đây, thì ta đã được cái dãy họ tên họ tên và xóa dấu cách rồi thế thì à, muốn lấy số lượng dấu cách thì thầy sẽ lấy chiều dài lấy chiều dài của họ tên ban đầu trừ đi chiều dài của họ tên sau khi xóa dấu cách đây như vậy số lượng dấu cách trong họ tên sẽ là 2 2 2 2 đúng nhỉ từ trên xuống dưới số lượng dấu cách chính là hai hết thế bây giờ để thêm được cái dấu um, a còng sau họ tên nhé Đây, xóa cái này đi để thêm dấu a còng sau họ tên từ dấu cách thứ hai thì thầy sẽ sử dụng hàm substitute này trong họ và tên ban đầu nhé tên dấu cách được thay thế bằng dấu a còng từ dấu cách số từ dấu cách số mấy là ta chỉ ra trong cột g Đấy thì ta sẽ được họ và tên nhưng mà có a cộng ở vị trí gì dấu cách cuối sau khi thầy tách ra được như thế này thì thầy sẽ tách tên như sau nhé bằng cái này chính là thầy sử dụng hàm file được chưa file tìm ký tự a cộng trong họ và tên mà đã được gắn ra cổng ấy. đấy là bắt đầu từ ký tự thứ 11 đấy trong ký tự a còng chính là ký tự thứ 11 thế thì ta sẽ lấy từ bên phải đúng nhỉ ta lấy ký tự bên phải của cái sâu chứa họ chứa a còng này chứa a còng đúng không lấy chiều dài chiều dài của cái sâu chữ a còng trừ đi số lượng ký tự đến a còng thì ta sẽ có là tên đây ta đã tách được tên thông qua một loạt các hàm hàm thứ nhất là hàm xóa dấu cách và đếm xem có bao nhiêu dấu cách trong trong họ tên ban đầu đồng thời sau đó là ta phải gì gắn dấu a còng ở vị trí dấu cách cuối cùng sau đó ta tách tên thế thì à, đấy chính là cái cách mà ta sử dụng tổng hợp lại thì ta sẽ sử dụng như sau này đầu tiên Ê, thầy kéo dài cái cột này ra này vì công thức ghép vào thì khá dài đầu tiên này thầy sẽ lấy lấy gì xóa đi bằng hàm substitute này xóa dấu cách đi bằng hàm substitute sau khi đã được cái ừ, sâu mà xóa dấu cách thì thầy sẽ gì lấy chiều dài đúng không nhỉ để đến số lượng dấu cách thì chính là lấy len của trừ đi len Đúng chưa? Đây là thầy đã xác định được số lượng dấu cách trong tên ban đầu. Sau khi xác định số dấu cách ấy, thì bây giờ là gì? Mình sẽ gán dấu a còng vào cứ dấu cách cuối cùng bằng hàng substitute đúng chưa substitute trong trong họ tên ban đầu trong họ tên ban đầu nhé ta tìm dấu cách này sẽ thay thế bằng dấu trống và từ vị trí cuối cùng đây từ vị trí dấu cách cuối cùng đấy xin lỗi thay bằng dấu a cặp đây thì thầy đã có dấu a còng ở cuối cùng rồi tiếp tục từ dấu a còng này thầy sẽ đi tìm tên đúng nhỉ tìm tên trong cái dãy ban đầu và tìm tìm xin lỗi tìm dấu a còng trong cái tên ban đầu vị trí cần tìm chính là đi từ bên trái qua đây thì chính là vị trí số 11 với vị trí số 11 này thầy sẽ tách lấy cái phần bên phải lấy phần bên phải của họ tên này đúng như lấy chiều dài của phần họ tên trừ đi số lượng ký tự đến vị trí a cong và enter đấy thầy đã tách được tên này cái công thức để ta tách họ tên là như thế sau khi tách họ tên rồi tách được tên rồi cái phần họ đạn thì ta sẽ sử dụng hàm left hàm left lấy chiều dài trừ đi chiều dài của tên enter xin lỗi thiếu đóng à, thiếu một số đóng vào đây như vậy ta đã tách được uh, tên này tách được họ đệm này đấy chính là cái cách thứ hai cách thứ ba cách thứ ba cách thứ hai ta xong rồi nhá cách thứ ba là tách bằng chức năng à, à chức năng là tách trừ column đây thầy xóa cái cách thứ hai đi cách thứ ba là tách bằng tính năng là chức năng là tách trừ column nhá ta bôi đen này cột họ tên được chưa ta vào data chọn text to column được chưa ta chọn determine à xin lỗi đi uh, đi uh, limited Đấy. cái này là cố định thì ta không sử dụng ta chọn là đi limited à, ta tách ra bằng space nhá space là cái khoảng à, khoảng à, khoảng cách à cái cái, cái dấu cách đấy tách bằng dấu cách và <clears throat> chọn đây là khi ta quan sát bên dưới thì ta thấy là đã tách được cả ba phần cơ ta tách thành ba phần index này được chưa ta để là à, cột các cột sẽ là kiểu tách ta để họ tên bắt đầu từ cột C trở đi thì ở đây thầy sẽ C4 trở đi thì thầy chỗ này thầy sẽ điền C4 nếu ta để B4 ở đây thì cái cột là cũ này sẽ bị xóa đi nha nên chỗ này thầy để là C4 finish này đấy thì họ tên của ta bắt đầu từ C từ cột C trở đi ta đã tách được họ đệm này họ đệm và gì tên thế thì chỗ này họ đạm sẽ ta sẽ ghép bằng hàm con concat nha con concat một dấu cách tên Đấy, thì ta, ta đã được là gì họ đệm này và gì tên hai cột này thì ta không cần thiết nữa thì ta có thể xóa bỏ đi sau khi tiến hành à, lấy được họ và tên <clears throat> đấy chính là cái cách thứ ba sau khi mà ta đã tách được họ tên rồi thì ta quay lại cái danh sách ban đầu nhé à, bây giờ đánh số thứ tự nha một hai này ta tách rồi này Thế bây giờ cái nhiệm vụ của ta là gì? Tách họ tên, ta đã xong này. Sắp xếp họ tên theo ngày sinh. Theo họ tên và ngày sinh đúng nhỉ? Thì bây giờ ta phải tách ra nào. Với cái danh sách này thầy copy ra này. Thêm hai cột đi. Một cột này, hai cột. Cột thứ nhất chính là cột gì? Tên nhá copy này paste sang cột tên này paste value này control H này sao này cách thay bằng trắng này ở đây ta sẽ quan sát ta sẽ thấy có những cái dấu cái tên trắng tên trắng vì sao nào tên trắng là vì gì nào ở đây Phương nhá ta kích sang tên Phương ta thấy là dấu nháy ngay sau ngay sau gì cái ký tự G đúng nhỉ nhưng bây giờ cách xuống phần Thúy ta thấy là ta ta bấm vào xuống cái ô mà Nguyễn Thị Thúy thì ta thấy là gì dấu nháy là xa hơn nghĩa là có một dấu cách so với đến dấu nháy còn phần tên Phương ấy thì là gì dấu nháy sát luôn không có dấu cách đúng không nhỉ thế thì <clears throat> thế thì là do gì cái tên của Nguyễn Thị Thúy này đã gõ sai Đấy, thì ta có thể là gì ta xóa đi ta xóa cái một dấu cách ở đây đi Đấy, ta tìm xem còn ai có dấu cách không đây đấy có dấu cách này. bây giờ bây giờ ta tiến hành lại ta thực hiện là tách tên lại nhé <clears throat> bằng phương cách thủ công tìm kiếm thay thế copy này paste này căn trá hát này sao cách này như vậy ta đã có gì tên rất là chính xác rồi họ đệm này lab lấy chiều dài của B12 trừ đi chiều dài T kéo xuống đó thế thì bây giờ sau khi mà ta đã tách được phần ờ, họ đệm này phần tên riêng thì cái phần cột họ tên này không cần thiết ta, ta tiến hành ta xóa nhé à sau khi xóa xong ấy thì ta thấy là gì Ờ, cái cột họ đệm này bị là gì lỗi tham chiếu đúng nhỉ ta trả lại này tại sao bị lỗi tham chiếu là vì gì trong cái cột gì họ đệm này đang là công thức thì ta sẽ loại cái phần công thức đi đây chính là do bằng cách là gì ta bôi đen nhá bôi đen cột họ và tên nhá kích chuột phải này copy này Thấy chưa vẫn trong phần cột họ và tên à họ họ đệm thì thầy kích chuột phải chọn pet nhưng mà pet value nhé khi pet value thì ta thấy phần công thức trong cột họ đệ mới đã bị loại bỏ thế thì bây giờ khi ta xóa này ta xóa phần cột họ tên ban đầu ấy thì sẽ không bị lỗi tham chiếu wrap nữa Đấy, như vậy ta đã tách được thành phần họ và tên rồi nhá <clears throat> đây ta tách họ và tên tả xong thế bây giờ để sắp xếp để tiến hành sắp xếp thì thầy sẽ bôi đen này bôi đen nhá bôi đen này vào data chọn sort bôi đen cái vùng dữ liệu thôi nhá bôi đen vùng dữ liệu thấy bôi đen vùng dữ liệu vùng dữ liệu là vùng từ uh, đánh số thứ tự từ 1 trở đi thì để cho đỡ bị đảo số thứ tự thì sẽ bôi đen từ gì tí nữa ta lại phải đánh lại số thứ tự data sort này sắp xếp cột mà đầu tiên là sắp xếp tên tên chính là cột gì c sắp xếp là gì alpha beta tăng dần đúng không nhỉ a đến z cột thứ hai là cột b đúng chưa cũng từ a đến z tăng dần cột thứ ba là cột năm sinh d Đấy, thì cũng là gì à, từ già nhất cho đến trẻ nhất đúng nhỉ hay trẻ nhất cho đến già nhất ví dụ thầy sắp xếp là già nhất cho đến trẻ nhất đi rồi ok này đấy thì ta đã sắp xếp họ và tên theo chiều tăng dần và nếu cả họ cả tên trùng nhau thì sẽ sắp xếp theo gì ngày sinh